đó thì thấy hôm nay thì VN Index có một phiên ờ, tăng điểm nhẹ tăng 3 điểm để lên mức 1.365 ờ, điểm ngày hôm nay ạ. Uh, thanh khoản thì cũng được uh, cải thiện so với hôm qua khi mà thanh khoản ở VN Index hôm nay là đạt gần 20.000 tỷ. Uh, thì cụ thể nếu mà chúng ta uh, nhìn vào uh, diễn biến ở thị trường hôm nay chúng ta có thể thấy uh, cổ phiếu uh, hai cổ phiếu ngân hàng uh, đóng góp có có đóng góp tốt nhất vào cái mức tăng điểm của index đó là cổ phiếu ờ, Vietcombank và cổ phiếu VPBank. À, ngoài ra thì cũng có cổ phiếu Cbank đóng góp khá là tốt 0,5 điểm vào cái đà tăng ở VN Index. À, nhưng ở chiều ngược lại thì chúng ta có thể thấy là cổ phiếu uh, Gas một cổ phiếu uh, khá là hot trong thời gian gần đây uh, hôm nay có một mức giảm khiến cho đóng góp vào cái mức mức giảm VN Index ở một trừ 1,28 điểm. Sau đấy là một số cổ phiếu khác như là Hòa Phát hay là hay là Vinhomes Ờ, về thanh khoản thì thanh khoản của thị trường hôm nay tiếp tục được cải thiện khi chúng ta thấy là trên uh, sàn HOSE ngày hôm nay là giá trị giao dịch đã đạt ờ, uh, 18.600 tỷ uh, lớn hơn so với cả giá trị 17.300 tỷ ngày hôm trước tương tự như vậy ở trên sàn HNX thì chúng ta cũng có thấy là có một cái sự uh, HNX thì uh, tương đương với ngày hôm qua khi giá trị giao dịch uh, đạt mức 2.000 tỷ uh, về đồ rộng thị trường thì như chúng ta có thể thấy hôm nay là một phiên uh, index tăng 3 điểm và gặp cái ngưỡng kháng cự ở quanh vùng 1365 đến 1375 ờ, nên là ờ, ờ, số các cổ phiếu tăng giá và giảm giá là khá là sát nhau khi chúng ta có thể thấy là đây là nhóm cổ phiếu số cổ phiếu tăng giá ngày hôm nay là chỉ ở quanh mức 45 đến 50 phần trăm 50 phần trăm đến cuối phiên về giao dịch khối ngoại thì chúng ta có thể thấy ở đây là hôm nay khối ngoại bán gần 600 tỷ đồng bán dòng chủ yếu là tập trung vào việc bán các cổ phiếu như là Hòa Phát, uh, Thành Thành Công, Vinamilk, uh, Pan hay là thứ di động. Uh, ở chiều ngược lại thì khối ngoại uh, mua vào cổ phiếu uh, cổ phiếu được mua vào nhiều nhất là cổ phiếu Vinamilk, Thiền Di động và và Vincom Retail. Thì nếu chúng ta nhìn vào chỉ số VN Index ở đây thì chúng ta có thể thấy uh, chúng ta có thể thấy là là diễn biến của phiên hôm nay cho thấy một cái sự rằng co giữa giữa bên bên bán và bên mua thì chúng ta thể thấy là thân nến rất là nhỏ ờ, trong khi đó bấc nến ở dưới khá là dài để cho thấy là cái lực bán xuất hiện khá là bán xuất hiện khá là mạnh quanh vùng 1365 ờ, đến 1368 nhưng sau đó thì ờ, thì thì lực mua đã, đã đỡ lại lên ờ, để nhìn cụ thể và diễn biến của phiên ở đây thì uh, như anh chị có thể thấy là phiên uh, bắt đầu phiên giao dịch ngày hôm nay uh, trong buổi sáng thì uh, khi mà chỉ số tiến đến gần à, mức 1360 7 68 điểm ở quanh đây thì lực bán đã bắt đầu xuất hiện và sau đấy thì lực bán đã có lúc chiếm ưu thế khiến ờ, chỉ số chạm về vùng hỗ trợ 1360 nhưng sau đấy thì lực mua cũng đã quay trở lại và lúc 10 giờ giúp cho chỉ số quay lại về quanh mức 1363 điểm ờ, và hiện tượng này sẽ uh, hiện tượng từ chối giá ở quanh cái vùng 1365 đến 1367 68 tiếp tục diễn ra cho đến hết chiều thế uh, nên index uh, tăng uh, nên viên index hôm nay là kết thúc phiên là tăng 3 điểm so với cả phiên hôm trước uh, nếu chúng ta nhìn vào các nhóm cổ phiếu uh, tình hình của các nhóm cổ phiếu ở trong trong thị trường thì chúng ta thể thấy là hiện tại là vẫn chưa thật sự là có nhóm ngành nào đứng ra dẫn dắt cả khi mà à, nhóm vốn hóa lớn là vẫn chưa chưa thực sự là đứng ra dẫn dắt uh, cái cái cái diễn biến của chỉ số index uh, chủ yếu là là dòng tiền thì vẫn tập trung vào các nhóm vốn hóa nhỏ vốn hóa vừa uh, ví dụ như um, trong phiên hôm nay thì uh, dòng tiền uh, chảy khá là mạnh vào nhóm bất động sản cả bất động sản khu công nghiệp lẫn bất động sản uh, uh, uh, bất động sản nhà ở như chúng ta thấy đây là cổ phiếu SSC là có mức tăng trần ngày hôm nay và có khối lượng giao dịch khá là tốt khi đạt gần 3 triệu cổ phiếu. Uh, thì như chúng ta thì thấy ở trên uh, chỉ số VN30 thì uh, VP Bank là cổ phiếu uh, đóng góp uh, có mức tăng ấn tượng nhất khi mà tăng 41% hôm nay uh, khi VPBank ra tin uh, chia cổ phiếu thưởng và và trả cổ phiếu thưởng và chia cổ phiếu cổ tức. Uh, tiếp theo một số mã khác cũng có mức tăng tốt như là SSI là đã tăng lên mức 40.7 hay là Bảo Việt tăng lên mức 61.9. Ở chiều ngược lại thì chúng ta có thể thấy là có hai cổ phiếu năng lượng đó là cổ phiếu uh, gas là bị uh, bán khá là mạnh khi kết thúc phiên ở mức 111 thì hôm nay cũng có ra tin là uh, Nga đã đồng ý là sẽ cung cấp uh, mở rộng tăng tăng sản lượng uh, khí cho châu Âu và châu Anh uh, khiến cho cái phản ứng của thị ờ, của thị trường ờ, ờ, thị trường hợp đồng tương lai khí có cái mức mức giảm khá là tương đối nếu chúng ta nhìn vào các cái nhóm trụ ở trên các nhóm trụ ở trên uh, VN30 thì chúng ta thấy là các cổ phiếu ngành ngân hàng hôm nay chủ yếu là ngoài VP Bank và Vietcombank ra có mức tăng khá tốt thì ngoài ra cũng có MB và Công Thương cũng có mức tăng hôm nay ở chiều ngược lại thì có một số cổ phiếu như là TP Bank là giảm hay là BIDV hay là HD Bank và Techcombank. Nhóm trụ thứ hai ở trên ờ, chỉ số VN30 đó là nhóm cổ phiếu của Vingroup thì hôm nay uh, Vinhomes và Vincom Retail đều có mức giảm nhẹ trong khi uh, Vincom tăng nhẹ lên mức 88.8 và nhóm trụ thứ ba là nhóm thực phẩm đồ uống thì chúng ta thể thấy là Vinamilk hôm nay cũng có mức giảm nhẹ xuống 88.8 uh, Masan giảm 0,4% xuống 141.7 trong trong khi uh, Sabeco là tăng nhẹ lên mức 158.6 uh, ờ, vừa rồi là phần điểm qua thị, diễn biến thị trường hôm nay thì em xin phép được uh, chuyển uh, sang cho anh Văn để phân tích cụ thể hơn về diễn biến cũng như là cũng như là đưa ra nhận định của anh Văn ạ. À, chào Khôi, à, cảm ơn Khôi đã chia sẻ tổng quan về thị trường. Thì cũng như Khôi có thấy là trong ngày hôm nay thì cái nhóm mà nhóm cổ phiếu tăng nổi bật nhất nếu mà tính theo theo theo cái phần trăm tăng giá thì mình có thể thấy là nó đến từ nhóm uh, cảng biển thì đây hoàn toàn mình có thể là nó trên phần là thống kê ngành thống kê ngành là vô phần công nghiệp thì mình sẽ thấy là cái vận tải kho bãi này. cái này thì nó không đầy đủ lắm thì mình sẽ coi qua bên đây coi bên đây thì mình sẽ thấy là ví dụ như mọi người sẽ thấy mọi người đều đang thấy chạc đúng không thì ví dụ như mọi người thấy là hôm nay CMDF này CMDF bật tăng khoảng là 3.5 phần trăm 3.5 phần trăm lên từ vùng hỗ trợ bật lên thì thấy rất rõ là một là CMDF rồi xong mình chuyển mình theo dõi các phiếu trong ngành ví dụ SGB là cổ phiếu như là Sài Gòn Tân Cảng ờ, cổ phiếu cảng Sài Gòn thì hôm nay cũng tăng khoảng 5 phần trăm rồi đến một cổ phiếu như là uh, đầu ngành là được rất nổi bật trong thời gian vừa qua là cảng Hải An uh, ờ, dỡ Hải An thì cũng tăng hôm nay là gần 6 phần trăm và thanh khoản rất là tốt thì khi mà theo dõi như vậy xong thì mọi người có nhớ lại câu chuyện khoảng hôm thứ ba khi mình chia sẻ mọi người ấy, khi mọi người nghe thông tin về việc là là, là, là chỉ số BDI giá cước ừ, vận tải quốc tế giao nhanh ở, ở tuyến Trung Quốc với lại ờ, Mỹ sụt giảm nhanh chóng nó dẫn đến là mọi người nghĩ là cái này nó sẽ có ảnh hưởng gì đó nhưng mà thực sự khi mình giải thích cho người rõ rồi thì người thấy là nó chỉ là những cái nhịp thông tin nó tác động mà nó khi mình hiểu bản chất của vấn đề rồi thì đây là những ngành nghề mà nó lại thể sự rất là, rất là hấp dẫn về mặt trung hạn và dài hạn luôn thì ở đây nó cần um, sau khi phiên tăng giá hôm nay thì hoàn toàn nó sẽ, sẽ giúp cho mọi người confirm một điều là cái xu hướng trong trung hạn đang bắt đầu phục trở lại từ vùng hỗ trợ thì để mọi người có thể để follow thì trong một báo cáo mới nhất của của uh, ờ, BSC thì nó có cái hình này rất là hay thì mình sẽ chia sẻ cái hình này cho mọi người là những cái nhóm mà có thể phục hồi sau covid thì đây là một cái bảng mà nó tương đối là khá là vui thì ở đây vui vì sao vì nó liệt kê ra hầu như đủ hết tất cả bức tranh của nền kinh tế nhưng cái hay của nó là sắp xếp theo thứ tự ví dụ phục hồi sau covid đó, thì tất nhiên là hàng không sẽ được vận hành trở lại rồi bán lẻ và bắt đầu thông suốt hàng hóa xuất nhập khẩu để làm gì để thúc đẩy tăng trưởng GDP của Việt Nam ngành xây dựng để đầu tư công và cái loại tài sản mà thiết yếu của của người lao động của uh, tầng lớp người Việt Nam là bất động sản là xe hồi phục tiếp đó là sản xuất sản xuất hàng hóa rồi lưu thông rồi mới đến cái vòng ngoài vòng ngoài ở đó sẽ có những cái nhóm ngành gọi là dịch vụ thì đây là những ngành trực tiếp và ngành gián tiếp thì trong ngày hôm nay thì mọi người thấy là những nhóm ngành liên quan đến bán lẻ đã hồi phục trong khi mà vừa kinh tế mở cửa là ngày 1 tháng 10 trở lại là bán lẻ đã tăng rồi uh, xuất nhập khẩu rồi hàng không rồi khá nhiều cổ phiếu tăng thì hôm nay trong khoảng hai ba phiên gần đây thì bất động sản bất động sản khu nghiệp tăng này hôm nay thì bắt đầu vận tải này xây dựng thì đang tăng này rồi tiện ích năng lượng thì nó đến từ việc là yếu tố bên ngoài nó tác động có một nhóm ngành duy nhất là nhóm hàng đến giờ vẫn xoay quay và sau cái buổi chia sẻ tòa đàm đầu tư hôm qua của Vindy chia sẻ có một buổi chia sẻ với ờ, quý nhà đầu tư thì nếu anh chị tham gia thì cũng sẽ hiểu vì sao cái bức tranh ngân hàng trong ngắn hạn thì định cuối năm nó chưa có sáng nhưng mà dài hạn thì nó rất hấp dẫn thì khi mình nhìn vào bức tranh này nó mô tả cũng khá hay và từ những bức tranh này thì mọi người bắt đầu tìm kiếm tìm kiếm cái biến động của thị trường trong ngày hôm nay để thấy những cái diễn biến nó xảy ra ví dụ ở đây là hôm nay bắt đầu nổi bật nhất là gì nổi bật nhất là nhóm ngành liên quan cảng biển thứ hai thì mình sẽ kiểm tra bằng ờ, cách là uh, cho mọi người một cái cái cái cái cái thông số đi thông số đây thì mình sẽ quét cho mọi người xem về nhóm ngành thì ở đây từ khi mà quét về thông số nhóm ngành mọi người thấy thì khi mà check ở đây xong mọi người thấy hôm nay hôm nay là chỉ số small cap chỉ số vốn hóa nhỏ tăng vượt đỉnh chỉ số vốn hóa nhỏ tăng vượt đỉnh đỉnh cũ nè đỉnh cũ thiết lập khoảng ờ, ngày 22 tháng 9 hôm nay thì bắt đầu tăng vượt đỉnh chỉ số của nhóm ngành small cap thì vậy trong small cap có những cổ phiếu hấp dẫn gì thì mình sẽ làm tuần tự mình làm theo từng nhóm ngành để cho mọi người thấy có những cổ phiếu hấp dẫn hôm nay nó nổi bật như thế nào trong phim thôi thì mình khi mình chia sẻ như vậy dần dần đó mọi người sẽ thấy là ừ, bức tranh từng cổ phiếu trong từng nhóm ngành có gì nó hấp dẫn để mình follow theo trong small cap thì nó có là uh, ví dụ như giao dịch uh, thanh khoản cao như là VIP là cũng vận tải xăng dầu Vipco thì đây là đang một cổ phiếu có xuống lên đang cổ phiếu có xuống lên trong dài hạn và trong ngắn hạn thì đang là một điều chỉnh bật lên thì mọi người hoàn toàn có thể follow được rồi đến cổ phiếu thứ hai ví dụ như là cổ phiếu trong đây nó có CMX liên quan hải sản thủy thủy sản xuất nhập khẩu thì ở đây đang là bắt đầu hồi phục lên thì nếu mà xét trong nhóm thủy sản thì mọi người sẽ thấy là có thêm như là FMC FMC vẫn duy trì xuống tăng và hôm nay tăng tới 4% và đang đã tăng lên và mọi người thấy là dòng tiền bắt đầu quay trở lại và thanh khoản đang là tăng lên và trạng thái cổ phiếu đang ở vùng rất là mạnh đang một xuống tăng rất là tốt trong dài hạn này rồi đến như VHC thì cũng đang duy trì đà tăng trong một khoảng thời gian vừa qua chẳng này là khung tháng này. các bạn chuyển sang khung ngày thì các bạn thấy đang đà tăng rất tốt đó bắt đầu mình lên ra dò tức là cái cách này để mọi người xong người dò là những cái nhóm ngành nó chuyển động đang trên thị trường như thế nào để mình kiếm được những cái cơ hội giao dịch theo nhóm ngành rồi ví dụ nhóm ngành thứ hai cái nhóm cổ phiếu chuyển động thứ hai là nhóm ngành liên quan đến industry là công nghiệp công nghiệp thì nãy mình vừa liệt kê đó nó sẽ liên quan đến các nhóm ngành mà mà vận tải rồi uh, ờ, cạn giao nhận thì đó là CMDF nè ở CMDF ở đó là HH ở đó là uh, ờ, SGP là bật từ hỗ trợ bật lên rồi Sowatco đó là những cái doanh nghiệp tiêu biểu ở đó rồi đến cái nhóm ngành thứ hai là midcap tức là các bạn sau khi liệt kê đó các bạn thấy là ổ vậy vẫn không có landscape vẫn không có vốn hóa lớn đúng hiện tại đang chưa có vốn hóa lớn và mình sẽ tiếp tục mình đi coi nhóm midcap thì có gì nổi bật nhóm midcap trong ngày hôm nay có cổ phiếu nào nổi bật nhóm midcap nổi bật là đất xanh hôm nay chắc là có, có một số anh chị hỏi về chiều bán đất xanh và chiều giữ Nam Long ok sẵn thì, thì mình sẽ trả lời câu hỏi này luôn thì đối với trường hợp Nam Long hay trường hợp đất xanh thì mọi người thấy là cổ phiếu đang bật lên và ngay cạn ngay cạn ngay vùng kháng cự của cổ phiếu đã xuất hiện khoảng giữa tháng 8 thì ở trạng thái này thì nó có là cũng là vùng mà trước đó của Đức xanh luôn nên đối với giá của hiện tại thì mình chưa biết là nó có vượt hay không nên các bạn cứ quan sát kỹ cái vùng ở đây cái vùng quanh 21 nếu như giá xanh mà vượt lên hẳn luôn thì ok các bạn có thể nắm giữ còn nếu như giá mà chuyển chạm vào vùng này bắt đầu quay lại thì các bạn hoàn toàn có thể chờ bán chờ bán trong ngắn hạn đó là cổ phiếu đất xanh Ờ, rồi cổ phiếu thứ hai là trong nhóm bất động sản thì mình coi trong nhóm midcap ở đây có bất động sản hay không thì hôm nay theo mình theo dõi thì nhóm bất động sản trong nhóm midcap tăng khá tốt ví dụ như Nam Long em phải nhà Từ Liêm nhà Từ Liêm cũng bật lên và theo xu hướng nha nhà Từ Liêm đang có một xuống tăng trở lại rất là hấp dẫn tăng rất là hấp dẫn đây là xuống dài hạn của nhà Từ Liêm kéo dài đã tăng từ 2018 cho đến bây giờ và trong uh, trung hạn thì cũng đang duy trì đà tăng rất là tốt ngắn hạn thì bắt đầu là bật lên từ vùng hỗ trợ trung hạn bắt đầu hình thành đã tăng trở lại đó là cổ phiếu thứ hai là nhà từ liêm cổ phiếu thứ ba là SSC ví dụ SSC cũng nhóm, trong nhóm bất sản và trong nhóm bất động sản đối bất động sản công nghiệp thì hôm nay hôm nay là bắt đầu tăng vượt đỉnh đây là một trạng thái tăng vượt đỉnh nè mọi người tăng vượt đỉnh nè rồi đến tuần này, tháng này, ngày này. thì trong cái cổ phiếu uh, ờ, SSC thì mình có chia sẻ với mọi người khá nhiều lần là à, trong nhóm bất động sản công nghiệp á, thì một là ESC tại vì nó có cái cái việc là đầu tư cơ sở tầng vào khu vực phía đông nam bộ sắp tới sẽ rất là nhiều và đặc biệt là cái đường cao tốc từ ờ, Bà Rịa Vũng Tàu và Biên Hòa thì ESC sẽ hưởng lợi trực tiếp rồi từ đó thì ví dụ như liên quan đến bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu thì mình cũng có HTC rồi DIG khu vực Đồng Nai khu vực Đồng Nai và Rịa Vũng Tàu đó là ba cổ phiếu rồi đối với nhóm bất động sản công nghiệp thì nó liên quan đến thêm là ngoài SSC ra thì mình sẽ có thêm một cổ phiếu thêm hai cổ phiếu nữa đó là KBC KBC thì liên quan đến câu chuyện là KBC thì à, đang trong giai đoạn được hưởng lợi mạnh mẽ từ việc thu hút đầu tư à, đầu tư vốn FDI đầu tư vào khu vực phía Bắc khu vực phía Bắc ở khu công nghiệp à, Bắc Ninh rồi à, các um, hoạt động kinh tế ở Hải Phòng vẫn đang tăng trưởng và và phục hồi mạnh mẽ là khu đô thị uh, Tràng Cát thì đây là những cái dự án mang lại lợi nhuận rất lớn cho KBC trong vòng năm nay năm sau và năm sau nữa tức là y như là cái thời của KBC bắt đầu đến sau một giai đoạn là rất nhiều năm rất nhiều năm từ 2012 2011 2012 cho đến 2021 thì mới bắt đầu bùng nổ đó, đó là cổ phiếu KBC cổ phiếu cuối cùng trong nhóm bất động sản công nghiệp là IDC thì đã duy trì một đà tăng kéo dài từ tháng 8 cho đến bây giờ rồi từ tháng 8 cho đến bây giờ và đà tăng nó vẫn tiếp tục đà tăng nó vẫn tiếp tục điều này nó dẫn đến cho mọi người thấy là nhóm nhóm trong nhóm vốn hóa nhỏ ờ, vốn hóa trung bình thì nó hôm nay có khá nhiều cổ phiếu tăng khá hấp dẫn là nhóm bất động sản nè bất động sản công nghiệp nè rồi ờ, đơn lẻ thì có một số cổ phiếu như là uh, như là đây ở đây có một số con đơn lẻ như là BCG liên quan năng lượng liên quan đến xây dựng điện năng lượng thì trong nhóm này thì nó lại có những cổ phiếu mà hôm nay bị điều chỉnh như là BC1 BC1 điều chỉnh hoặc ờ, Đạt Phương thì đã tăng tăng rất mạnh trong thời gian qua rồi một số cổ phiếu liên quan xây dựng công nghiệp uh, xây dựng mà đầu tư công đầu tư công như Licosi đang tăng rồi uh, uh, C4G đó, C4G thì khi mà liệt kê ra như vậy xong thì mình thấy là mọi cái nó đều nó đều có liên quan đến nó đều có liên quan cái bức tranh này kha khá bức tranh này kha khá thì bắt đầu mọi người phải khi mà giao dịch đó, mọi người phải biết là các nhóm ngành nó đang chuyển động như thế nào và nó có liên kết lại với nhau hay không để khi mà mọi người theo dõi cái cái luồng chuyển động này, này để mọi người biết ví dụ hôm nay ví dụ hôm nay mọi người thấy là chỉ số nghĩa là đại diện của chỉ số ngân hàng và chứng khoán lên chỉ số ngân hàng lên nhưng mà thực ra ngân hàng nó chỉ lên mạnh nhất ở lên từ vi quan thôi từ VB thôi tại vì đơn giản VB sao VB nay chưa cổ tức 80 bằng cổ phiếu thưởng nên dẫn đến là cái vốn hóa của VB sẽ trở thành doanh nghiệp uh, cổ phiếu ngân hàng có vốn hóa lớn nhất thị trường có vốn điều lệ chứ vốn điều lệ lớn nhất thị trường và thường thì sau chia thì uh, cổ phiếu ngân hàng thường hay là tăng giá thì đây sẽ là một nhịp hồi phục ngắn hạn của VB chứ còn những cổ phiếu ngân hàng khác như CTG này, CTG này, VCB này, hoặc là MBB thì đều đang ở vùng thấp hết đều đang vùng thấp hoặc xoay quay hết và nó không có tín hiệu giao dịch nhiều đáng kể là ví dụ hôm nay nhóm chứng khoán thì có một số cái nhịp hồi phục vẫn là nhịp hồi phục nhưng mà ở vùng kiểu là hồi lại nhịp hồi là chính SI đang hồi lại vùng MA50 HCM thậm chí còn yếu hơn nữa. hồi là MA50 xong rồi giảm luôn rồi VND thì sao VND cũng là đang nhịp hồi lại có một số cổ phiếu đây là thuộc nhóm lớn ví dụ VCI nữa thuộc nhóm lớn thì nó mức độ hồi nó không ấn tượng nhưng mà đối với nhóm cổ phiếu nhỏ thuộc nhóm chứng khoán như là FTS thì mọi người thấy bật rất mạnh FTS bật rất mạnh rồi cổ phiếu thứ hai là VDS chứng khoán đồng Việt cũng bật rất khá thì khi như vậy xong các bạn thấy là hoặc là ORS chứng khoán Tiên Phong Bank Tiên Phong Bank vừa ra thông tin là là trở thành công ty chứng khoán có khối lượng giao dịch trái phiếu xếp thứ hai toàn thị trường sau mỗi TCBS thì khi các bạn nói như vậy xong các bạn thấy một vấn đề là bản chất cổ phiếu này đang mạnh nhất trong nhóm chứng khoán và đang hình thành đà tăng đối với cổ phiếu như là ORS thì hoàn toàn có thể follow cái trend này được tại vì nếu mà xét về trend dài hạn đó thì ORS vẫn đang tăng trung hạn thì kết thúc quá trình điều chỉnh và đang tăng lên ngắn hạn cũng như vậy và đây là một cơ hội và ưu tiên gì nếu mà sau khi mình mô tả hết về những vốn hóa lớn này, đây là nhóm ờ, vốn hóa nhỏ nè rồi vốn hóa trung bình này, vốn hóa trung bình này, xong rồi đến gì đây vốn hóa viên 30 rồi, hôm nay viên 30 đại viên 30 đấy thì các bạn thấy là xét ra nếu các bạn đi đầu cơ hoặc đi gọi là tận dụng cơ hội trên thị trường thì tính ra hiện tại nhóm vốn hóa lớn không có cơ hội nhóm vốn hóa lớn hoàn toàn không có hội dòng tiền thấp và trạng thái giá đi ngang dòng tiền thấp và trạng thái giá đi ngang nên dẫn đến là các bạn nếu mà nắm giữ cổ phiếu vốn hóa lớn thì giai đoạn này không không không hiệu quả nên dẫn đến dòng tiền sẽ tập trung vào những nhóm ngành có hưởng lợi có hưởng lợi từ việc phục hồi sau covid và quy mô vốn hóa nó nhỏ để cái lực đẩy nó dễ hơn và để tối hóa dòng tiền hơn đó bắt đầu mọi người thấy là nó sẽ ưu tiên những dòng tiền vốn hóa nhỏ và trung bình và nó có xu hướng có hưởng lợi từ câu chuyện đang diễn ra của bối cảnh là ví dụ như phục hồi từ xuất nhập khẩu nè rồi uh, từ việc là thiếu các nguồn uh, năng lượng rồi vật tư từ thị trường Trung Quốc nè rồi chính bản thân nền kinh tế Việt Nam là bắt đầu cần đầu tư công nè rồi các khu công nghiệp um, hoạt động trở lại các nhóm ngành bất động sản bán lẻ đồ hỗ trợ nền kinh tế tức là nó có liên quan giữa bức tranh là nền kinh tế lớn rồi nền kinh tế nội tại Việt Nam và quy mô vốn của các doanh nghiệp để giao dịch tại hiện tại dòng tiền đang rất yếu và có một đặc điểm nữa mọi người phải chú ý đặc điểm nữa mọi người phải hết sức chú ý là trên thị trường bây giờ nước ngoài vẫn liên tục bán ròng ngoại trừ phiên ngày 5 tháng 10 là có tin phong banh tin phong banh được mua ròng rất lớn nên dẫn đến là hôm đó mới là giá trị mua ròng 500 tỷ 550 tỷ nhưng mà nếu mà trừ của Tiên Phong Bank ra hôm đó hôm đó phải là bán rồng hơn 500 tỷ nữa và dẫn đến là một người duy trì liên tục từ trong cái bảng này là thống kê 10 phiên nếu bạn thấy là duy trì liên tục là bán rồng, ngoại trừ ngoại trừ ngày 28 tháng 10 là cái hôm mà thị trường index sập thì nhà tiếng ngoài vô mua còn lại khi mà trong giai đoạn hồi lên của nền kinh tế những cổ phiếu vốn hóa lớn toàn bị bán không toàn bị bán không đó thì cái bức tranh chia sẻ chung là như thế để mọi người dần dần á, Ờ, mọi người hiểu được cái chuyển động đang diễn ra và nếu có cơ hội nó xuất hiện thì nó chỉ xuất hiện ở nhóm vốn hóa nhỏ là chính vốn hóa nhỏ và trung bình và nó có cơ hội liên quan đến các uh, yếu tố hưởng lợi trong ngắn hạn của nền kinh tế rồi ở đây thì mình sẽ đi trực tiếp vào VNDAX để để đánh giá cho mọi người luôn là nhìn vào đây thì mọi người thấy là VNDAX đang tăng lên vùng là 1.366 điểm 1.366 điểm và dòng tiền thì mức trung bình hôm nay thì có vượt trội hơn so với hai ngày trước một chút xíu nhưng mà nếu mà tổng thể thì nó đang quanh ở mức là uh, ờ, MA uh, ờ, trung bình 10 ngày là 632 triệu thì index đang giao dịch là 658 triệu còn uh, ờ, MA trung bình 20 ngày thì là quanh là 653 triệu thì cũng xem xem đó và các tín hiệu của nó thì hiện tại là nó vẫn đang là trong một kênh sideways là chính trong một kênh sideways và nếu mình phóng to lên thì mọi người thấy nè nến thì hẹp nến thì hẹp đó và trong trạng thái hiện tại nếu mọi người để ý mọi người chờ đợi một cái phiên gì một phiên bứt phá mạnh một phiên bứt phá mạnh để mà nó vượt đỉnh thanh khoản giá tăng cao rồi vốn tăng mạnh thì mình nghĩ là trong giai đoạn nó nó sẽ khó xuất hiện xảy ra nó sẽ khó xuất hiện xảy ra trạng thái đó đó thì mọi người cần cần cần lưu ý trạng thái để để khi mình follow các cổ phiếu và mình đang chờ đợi tín hiệu thị trường thì mình ờ, đừng quá cứng nhắc để mình để mình tham gia à, anh chia sẻ xong rồi cô dạ vâng ạ em xin cảm ơn anh Văn vì chia sẻ về ờ, nhận định của VN Index trong thời điểm hiện tại cũng như là việc dòng tiền hiện tại là vẫn chưa chưa vào chưa chảy vào nhóm vốn hóa lớn và đang ở nhóm vốn hóa nhỏ vốn hóa vừa cũng như là một cái bức tranh rất là cụ thể về những nhóm ngành sẽ được hưởng lợi uh, sau khi uh, cái trạng thái bình thường mới này của Việt Nam sẽ bắt đầu được sẽ bắt đầu được được bắt đầu trong cái thời gian tới đến đây ạ. À, thì trước khi bước sang cái phần uh, tiếp theo là phần hỏi đáp về chuyên gia thì em để ý um, cái ngành bất động sản uh, uh, dọc tiền hôm nay chảy vào ngành bất động sản khá là lớn và các nhà đầu tư khá quan tâm đến uh, đến cổ phiếu bất động sản thì em có thấy ở đây có một câu hỏi là có những câu hỏi bất động sản có liên quan đến chiều bán đất xanh chiều giữ Nam Long và mã bất động sản CSC thì à, anh Văn có thể à, có thể đưa ra đánh giá của mình với những uh, cổ phiếu bất động sản này không ạ? Ờ, cảm ơn ờ, Nguyên. Thì anh sẽ chia sẻ sơ sơ về nhóm bất động sản. Thì nếu như các bạn để ý nhóm bất động sản thì đây là một cái cái chia sẻ của anh. Thì trong đây thì nó có một cái là cái bạn này là bạn những cổ phiếu đang có xu hướng hình thành của nhóm bất động sản thì khi mà các bạn tập trung vào xu hướng thì các bạn mới kiếm được lợi nhuận nó dễ dàng đúng không thì ở đây thì các bạn sẽ thấy nè tăng mạnh nhất rõ ràng nhất ok chắc chắn là à, là HTC rồi HTC cũng liên quan đến các dự án ở Bà Rịa Tàu sẽ được triển khai trong những đoạn sắp tới uh, cơ sở hạ tầng đồ này đó thì đó là HTC là lợi nhất rồi đến là ví dụ như trong đây thì có Dreamhouse trong đây thì có Dreamhouse Dreamhouse thì nó đến từ việc là doanh nghiệp này quy mô vốn hóa thị trường đâu có đâu đó là khoảng 61 triệu cổ phiếu và giá 18 thì tính ra là có khoảng là quanh 1.000 tỷ nhưng mà sổ cả uh, KSB KSB đang vượt đỉnh quay lại vùng đỉnh cũ này. nên dẫn đến là nếu mà tính ra cái lượng mà sổ của của Dreamhouse so với, mà sở doanh nghiệp KSB ấy, theo như Google biết thì sở được khoảng trên 51% rồi từ các nguồn khác thì dẫn đến là, là, là cái lợi thế của Dreamhouse quá lớn lợi thế của Dreamhouse quá lớn và ngoài ra thì KSB lại đang là đang là sổ hữu VLP đấy thì dẫn đến là các bạn sẽ thấy là nó có một cái dây nó liên quan với nhau và chắc chắn là với việc định giá của Rimhouse đang là quá rẻ quá rẻ hiện tại thì cái dòng tiền dòng tiền thông minh nó tự đến và nó tự là hình thành kích hoạt đà tăng giá của Rimhouse trong giai đoạn vừa qua rồi trở lại uh, với một số cổ phiếu khác như CKG CKG thì đơn giản là xu hướng tăng hình thành từ lúc mà lên sàn cho đến bây giờ từ lên sàn cho đến bây giờ từ tháng tư năm ngoái cho đến bây giờ tháng tư năm ngoái lên sàn của uh, ờ, CKG là giá 5 cho đến bây giờ là giá 26 và các bạn quay lại khung ngắn hạn thì các bạn thấy là cổ phiếu điều chỉnh xong rồi lại tăng tiếp vậy các bạn đơn giản chỉ cần follow theo xu hướng đơn giản các bạn chỉ cần là follow theo xu hướng mà các bạn sẽ sẽ có cơ hội với cổ phiếu CKG này còn tất nhiên về mặt cơ bản thì doanh nghiệp này là một doanh nghiệp um, có quỹ đất quỹ đất rất lớn ở, ở Rạch Giá Kiên Giang và các dự án ở khu vực ừ, Nam Bộ đó khu vực uh, Kiên Giang thì được đánh giá rất cao rồi uh, một số doanh nghiệp khác nhưng mà mọi người hỏi ví dụ như là uh, ờ, CSC nè CSC thì uh, theo như thông tin mình biết thì nó có một cái cái dự án ở đây là cái đơn vị mà có xây dựng uh, dự án ở ngoài uh, Hà Nội là uh, khu đô thị uh, khu đô thị gì um, rất là nhiều cây mà mình quên mất tên này khôi có nhớ, khôi nguyên có nhớ cái khu đô thị gì không nhỉ khu đô thị mà đi qua cầu uh, Long Biên đó. em không chắc đâu qua Long Biên ờ, thì nó đang nó đang xây dựng một cái dự án ờ à, đúng rồi Eco Park đúng rồi có có chủ tịch của CSC chủ tịch của CSC cũng là chủ tịch uh, của tập đoàn Ecovac thì CSC đang khởi công xây dựng một dự án ở khu vực Thừa Thiên Huế uh, Eco Garden chính xác là Eco Garden đúng rồi thì dự án đó nó sẽ mang lại lợi nhuận rất lớn cho CSC trong giai đoạn cuối năm và năm 2022 dẫn đến là cái đà tăng giá của CC nó đang hình thành và nó hình thành từ 2019 này, 2020 này và đang là tăng giá rất là mạnh mẽ nhờ nhờ về việc sách hạch toán dự án nó sách mở bán dự án dự án Eco Garden ở Huế thì mọi người có thể tham khảo cái dự án Eco Garden ở Huế đó thì dẫn đến là cái đà tăng này đây là cũng là một cổ phiếu mà mình mình đầu tư nha mình rất thích cổ phiếu đầu tư từ đầu năm 2021 đến giờ và trong giai đoạn hiện tại thì giá đã tăng 4 lần từ giai đoạn mà nó có cái nền tích lũy vùng ờ, vùng ở đây là vùng 20 đến bây giờ nên là mình cũng thấy là nó bị over khá nhiều rồi nên trong ngắn hạn thì mọi người giao dịch thì phải hết sức thận trọng hết sức thận trọng thì tất nhiên là đi cái đà tăng giá này đến nó đi kèm bởi, bởi việc là kỳ vọng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ rất tốt trong sắp tới và đúng cái dự án Eco Garden này rất hấp dẫn thì mình cảm ơn uh, anh Văn Nguyễn đã chia sẻ cái cái cái thông tin đó rồi uh, còn đối với một số cổ phiếu như Licosi Licosi Licosi đơn giản là liên quan đến nhóm ngành xây dựng và cái câu chuyện là đầu tư công sẽ diễn ra trong việc ở ờ, giai đoạn từ giờ đến cuối năm thì kỳ vọng của mọi người đang được uh, đến đang được uh, đến là kích thích kích cầu nền kinh tế đến từ việc đầu tư công thì ở đây nó sẽ có là uh, không chỉ Licosi mà Licosi thì mình có chia sẻ với mọi người trong những buổi livestream trước thì mọi người đều có hỏi thì mình cũng nói là ví dụ ở um, hai ngày trước thì mình nói là vùng này điều chỉnh và hoàn toàn có mọi người thể chờ giá bắt đầu bật lên từ vùng điều chỉnh để mọi người follow theo trend đơn giản chỉ mọi người chỉ cần follow theo trend thôi đã có lợi nhuận rồi và đúng là từ vùng giá 19 cho đến bây giờ follow theo trend thì giá đang gần 20 và có một thông tin nữa là Licosi đang là phát hành chuẩn bị ra vừa ra thông tin là chuẩn bị phát hành tăng vốn 50 triệu cổ phiếu giá 10 thì doanh nghiệp đang là tận dụng cái sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường rồi cộng với lại ờ, đà tăng của giá cổ phiếu để mà huy động vốn thành công để làm cái dự án đầu tư công cho trong tương lai của doanh nghiệp thì cái đó thì mình không đánh giá cái việc là phát vốn là tốt hay là xấu nhưng mà cái này thì nếu mà pha thành công thì nó giúp cho doanh nghiệp có thêm một vốn để tài trợ và đầu tư những dự án đó là cổ phiếu thứ hai là Licosi còn nếu mà nhóm cổ phiếu Nam Long ví dụ Nam Long thì mình sẽ check luôn Nam Long đang trong giai đoạn điều chỉnh và kênh sideways và thực sự là đối với trạng thái này thì không có gì hấp dẫn trong ngắn hạn hết không có gì hấp dẫn trong ngắn hạn nếu bạn nắm giữ thì ok cũng được và bạn chờ nên chờ vùng vùng khoảng là 45 nếu mà giá có tăng lên 45 thì đó là kháng cự được bạn chờ bạn hết ạ dạ vâng em xin cảm ơn anh Văn ạ à, ngoài ra thì cùng với chủ đề xây dựng như anh có nói về Licoji thì có nhà đầu tư cũng muốn hỏi về điểm vào của L18 ạ L18 hả? Mình chỉ biết con LIG là L13 nè. Xu hướng của Lycosi 13 là đang xuống lên trong dài hạn nè. Lên trong dài hạn nè. Còn L18 thì mình sẽ mình check đó. Lần đầu tiên mình mình mình follow luôn. Ôi, đà tăng mạnh thế. Đà tăng rất mạnh mẽ nhưng mà thanh khoản rất thấp. Mọi người lưu ý là thanh khoản thấp. Nên nhận đến là cái này không phù hợp cho số đông. Cái này không phù hợp cho số đông và đối với việc là mình tư vấn thì nó cũng không phù hợp cho mọi người luôn tại vì trạng thái cổ phiếu này thanh khoản thấp quá nên là số đông vào không được còn đối với mặt nhận xét thì này đang là một xu hướng tăng rất tốt một xu hướng tăng rất tốt và chu kỳ giá thì đang là vào chu kỳ tăng giá luôn rất rất ổn và rất hấp dẫn để mình follow và đầu cơ trong ngắn hạn nhưng mà mọi người lưu ý cái điều kiện đó là thanh khoản nó thấp nó không phù hợp cho tất cả mọi người ok khôi Dạ vâng. Ờ, tiếp theo là em có thấy ở đây các nhà đầu tư có một số câu hỏi về uh, cổ phiếu ngân hàng thì ở đây là TPBank và MB ạ. Hai cổ phiếu ngân hàng đã có một số thông tin khá là tích cực trong thời gian gần đây như là MB uh, ờ, sáng nay là là là anh ờ, CEO Lưu Trung Thái là đã lên báo trả lời về về chiến lược phát triển của MB hay là TPBank là có câu chuyện là là phát hành thêm thì anh Văn có thể chia sẻ về về điểm vào cũng như là xu hướng của các cổ phiếu này không ạ? À, đối với cổ phiếu Tiên Phong Anh thì uh thực ra là đến bây giờ anh em trả lời câu hỏi về tim phong banh nhiều rồi đúng không là tim phong banh thì thực ra là vừa phát hành thành công xong ờ, trăm triệu cổ phiếu và uh, sau đó họ rung ra và nhà đầu tư khối ngoại thì bắt đầu là uh, mua vào cái rung vừa hở ra đó và dẫn đến nó mới có giao dịch thỏa thuận là là là ở đây giờ thỏa thuận làm cho ngày ngày hôm thứ ngày 5 tháng 10 dẫn thị trường mới có nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua rộng giá dạ, thỏa thuận là 436 thì theo như theo như các bạn mà có kinh nghiệm giao dịch đó, thì các bạn sẽ hiểu là cái deal đó đã xong cái deal tăng vốn ở room này, để mà giao dịch bán cho khối ngoại nó xong vậy động lực tiếp theo để tăng giá là gì động lực tiếp theo để tăng giá của Thiên Phong tất nhiên nó phải quay lại câu chuyện là nền tảng cơ bản của nó có tốt nền tảng cơ bản của nó có tốt hay không hiện tại chưa có số liệu chính xác về việc là Tiên Phong Banh sẽ tăng trưởng như thế nào nhưng mà một có một số thông tin là ví dụ trong hôm qua khi mà làm cái tọa đàm đầu tư có nói về Tim Phong Banh á, thì mình biết là Tim Phong Banh đang tích cực chuyển đổi số và có một số chiến lược cạnh tranh nhất định nhưng mà về tổng quan của nhóm ngành ngân hàng từ giờ đến cuối năm á, thì nó sẽ có rất nhiều yếu tố liên quan đến việc là là là là nợ xấu tuy là thông tư không thông tư 03 cho phép giãn nợ cho đến tháng 6 năm 2022 nhưng mà thực chất các bạn sẽ hiểu rồi nè nợ xấu thì vẫn xuất hiện nhưng mà cho giãn là thôi nên ok bây giờ có thể hạ toán gì hạ toán nhưng mà bản chất vẫn treo cái cục nợ xấu đó và cái điều thứ hai là cái triển vọng triển vọng của việc ừ, ngân hàng ngân hàng là đến từ cho vay thì mình sẽ nói mọi người luôn như vậy sau một giai đoạn covid kéo dài khoảng 3 bốn tháng thì các khoản tiết kiệm và tài khoản dự phòng của của người dân Việt Nam nó đều bị suy kiệt rất là nhiều và các doanh nghiệp thì cũng bị tình trạng rất là rất là khó khăn nên cái khả năng mà để mà bơm tín dụng mà cho vay được đúng đối tượng khó tại vì người nghèo rồi người đang khó khăn thì bản chất là họ không có tài sản đảm bảo nên họ rất khó họ tiếp cận nguồn vốn còn khi mà kích cầu kích cầu cho vay đa số chỉ người giàu người có tài sản đảm bảo họ mới vay được thôi họ tiếp cận nguồn vốn giá rẻ rất dễ nên là thường có một câu rất là là hay là sau các cuộc khủng hoảng xảy ra đi qua cuộc khủng hoảng xảy ra thì người giàu càng giàu hơn người nghèo càng nghèo đi nó là như thế thì ở đây đối với việc các doanh nghiệp ở ờ, đối với các ngân hàng thì phải xem xét là cái tỷ trọng đối tượng cho vay của nó đang là ai chiếm đa số nếu mà xuất phát từ nhóm mà doanh nghiệp mạnh đó, họ cho vay một tập trung một số đối tượng doanh nghiệp mạnh đó, ok họ sẽ vẫn đảm bảo được đầu ra tín dụng của doanh nghiệp chứ còn nếu mà ở vay tiêu dùng ờ, cho nhà đầu tư nhỏ lẻ nhà ờ, nhà đầu tư hoặc là cá nhân hộ gia đình là chính đó, thì dẫn đến là cái cái cái chất lượng tín dụng nó sẽ bị ảnh hưởng còn nếu như vay mà cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều đó thì mình lưu ý cái phần đó là nhìn bức tranh chung thì sẽ bị ảnh hưởng ở đây sẽ không còn đến cái việc là quy mô vốn hoặc là hệ số CASA gì nữa tại bây giờ ngân hàng nhà nước bơm tiền nó rất nhiều cái khả năng cho vay nó là khả năng quan trọng thì đối với nhóm ngân hàng là phong Tinfombank hay MBB hoặc là Techcombank nếu mình nghĩ là đều trong giai đoạn là chưa có cơ hội trong ngắn hạn vì của mọi người là chờ hãy chờ thật sự rõ là dòng tiền nó có vào hay không thì các bạn thấy là nếu như để ý kỹ thì ví dụ thậm chí cổ phiếu Techcombank là bây giờ giao dịch đâu đó khoảng là 5 triệu 5 triệu rưỡi cho đến 6 triệu đi cổ phiếu trong lúc đỉnh điểm của cổ phiếu Techcombank trong giai đoạn tháng 7 là dịch 10 triệu rồi có những lúc mà nổi bật giao dịch tới 20 triệu cổ phiếu là thậm chí là đỉnh uh, cái lúc mà giảm mạnh nhất là giao dịch tới 58 triệu cổ phiếu thì mọi người thấy đến mức độ suy giảm của dòng tiền nó vào cổ phiếu ngân hàng đang rất là mạnh mẽ nên giai đoạn là dòng tiền thông minh không xuất hiện ở đây thì mình cũng không nên đi vào đây để mình tìm kiếm cơ hội money never sleep mình chỉ đi theo những cái cái dòng tiền thông minh nó đang chạy ở đâu thôi để mình tối đa hóa cái lợi ích của mình tối đa hóa cái cơ hội của mình trong ngắn hạn à, câu hỏi tiếp theo mà mọi có hỏi mình là uh, Hòa Phát và KBC chịu giữ Hòa Phát thì đây là một doanh nghiệp mà theo ước tính lợi nhuận nó vẫn duy trì tầm uh, quanh quanh quý 2 năm 2021 thì dẫn đến nó sẽ gấp nhiều lần so với quý 3 cùng kỳ nó sẽ gấp nhiều lần quý ba cùng kỳ nên dẫn đến là cái đà này nó vừa ủng hộ bởi gì bởi xu hướng giá tăng vừa đến từ kết quả doanh của doanh nghiệp nên đến đó là cái đối với cổ phiếu này các bạn chỉ cần mua và nắm giữ đã mua thì cứ nắm giữ còn chưa mua thì hãy tích sản nó mua đều nó để nắm giữ đây một trong số ít những loại tài sản vẫn còn có giá trị rất có giá trị trên thị trường khoán Việt Nam đối với câu hỏi của KBC thì mình đã chia sẻ nhiều lần rồi KBC thì đang trong giai đoạn là um, um, có những lợi thế và bắt đầu lợi thế đó tạo ra giá trị lợi nhuận cho doanh nghiệp và từ đó thì thu hút thêm dòng vốn đầu tư vào KBC nhiều hơn nữa và cũng từ cái vòng vòng quay đó thì dẫn đến là KBC có cơ hội tạo ra nhiều lợi nhuận hơn và có thể khẳng định là chu kỳ tăng trưởng của KBC đang quay trở lại và tăng trưởng rất mạnh mẽ nó các bạn sẽ chờ kết quả nhân quý 3 để các bạn thấy là cái kết quả đó nó sẽ rất mạnh mẽ và dẫn đến là đối với KBC thì cả KBC thì chiều nắm giữ là chiều hoàn toàn tuyệt vời trong ngắn hạn trung hạn và dài hạn thì đối với trường hợp mà bạn thành mà họ về hòa phát với KBC thì hoàn toàn tuyệt vời nếu mà dân của bạn anh giữ hai cổ phiếu này Vâng ạ, em xin cảm ơn về phần chia sẻ của anh Văn về uh, hai cổ phiếu Hòa Phát và KBC cũng như là về xuống ngành ngân hàng trong ngắn hạn ạ. À, tiếp theo là có câu hỏi của quý nhà đầu tư về hai cổ phiếu, hai ngành khác nhau đó là xu hướng của Vinamilk và xu hướng của BWE, điểm mua cũng như là cũng như là điểm mua cho BWE và xu hướng Vinamilk là có lên bán ra hay là nắm giữ Ừ, đối với BWE thì mình đã khẳng định là nó đang một chu kỳ tăng giá rất mạnh mẽ, nó xuất phát từ 2020 cho đến bây giờ vẫn chưa dừng. Và đối với nhóm ngành mà tiện ích đó, tiện ích thì bản chất là nó không bị ảnh hưởng nhiều đâu trong một giai đoạn mà nền kinh tế đang sụt giảm số, tất cả mọi thứ trở nên xấu đi thì những thằng mà hoạt động bình thường nó là đơn giản nó là tốt rồi và check về kiểm tra về kế hoạch doanh của BWE thì trong quý 2 vẫn tăng trưởng khoảng đâu đó 50 trăm lợi nhuận và đến trong quý 3 thì mình chưa có số nên mình chưa biết nhưng mà nhìn vào cái dữ liệu giá đang tăng trưởng như vậy giá đang tăng như vậy trong dài hạn thì mọi người thấy là mình nghĩ là cái kết quả nó cũng sẽ không tệ đâu ở mức lạc quan và duy trì xuống giá tăng vậy thì vấn đề đặt ra của mọi người là giao dịch nó như thế nào khi mà giao dịch đúng là cổ phiếu mà tăng như vậy thì các bạn cần phải có một số cái gọi là biết cách mua và bán mua và bán theo xu hướng thì các bạn sẽ dễ kiếm tiền hơn còn nếu không thì hoàn toàn các bạn thể mua còn là một kỹ thuật mua theo xu hướng là mua khi hình thành xu hướng và bán kết thúc xu hướng thì đây đối với trạng thái của BMW thì sóng nó không mạnh nên hoàn toàn có thể mọi người là mua ở những vùng hỗ trợ và nắm giữ nó trong dài hạn là được còn về lướt cổ phiếu này thì hơi khó hiện tại hiện tại thì không có điểm mua tại vì đơn giản các bạn chỉ cần vẽ một cái chặt cái cân giá như vậy thì các bạn thấy là động lực để cổ phiếu thoát khỏi cân giá bên trên nó nó sẽ hơi thấp hơi thấp nên chờ chờ kiên nhẫn để giá quay lại vùng hỗ trợ thì mọi người mua nó sẽ nó sẽ hợp lý hơn uh, ờ, BWE xong rồi đến cổ phiếu gì nữa Nguyên nhỉ Vinamilk anh ạ uh, Vinamilk Vinamilk thì các bạn phải nắm giữ nó trong một thời gian lâu uh, Vinamilk thì đang trong giai đoạn điều chỉnh điều chỉnh sau khi vượt sau khi vượt giai đoạn tích lũy thì giá bật lên và đang trong giai đoạn điều chỉnh và quá trình điều chỉnh này sẽ tốn thời gian đó. đây là một nó test lại cái đáy thứ hai của nó đáy đây thì các bạn có thể chờ xem xét ngày mai giá có thể bật lên khỏi vùng hỗ trợ này không nếu không bật vùng hỗ trợ này thì các bạn có thể là là bán ra còn nếu giá bật lên thì các bạn có thể là chờ cái vùng vượt qua 90 91 91 để xác nhận là giá sẽ thành xung tăng thì lúc trước thì mình có chia sẻ cổ phiếu Nomil này thì mình có kỳ vọng thực ra kỳ vọng của Vinamilk sẽ đến từ việc cổ phiếu MCM xứ Mộc Châu hơn và xứ Mộc Châu thì đang trong chu kỳ tăng giá trở lại đó thì mọi người nếu mà giao dịch Vinamilk thì cũng phải ngó một cổ phiếu nữa là xứ Mộc Châu để có một cái liên tưởng nó rõ ràng hơn Vâng à, tiếp theo là có một câu hỏi về chiều mua mới của cổ phiếu IPA thì anh anh Văn có thể đưa ra nhận định không ạ IPA là công ty mẹ của của VND thì IPA nó có khá nhiều cái tài sản rất hấp dẫn khá nhiều tài sản rất hấp dẫn và trong giai đoạn vừa qua thì mình có thấy là cổ phiếu này hình thành xu hướng từ vùng 59 như vậy đúng rồi 58 59 đúng rồi 58 59 con đây thì đến bây giờ là giá vùng 73 thì hoàn toàn là mình nếu các bạn là người follow theo xuống thì các bạn cứ xác định những cái vùng mua để follow theo xuống này đây là một cơ hội giao dịch rất rõ ràng của việc cổ phiếu theo xuống tăng các bạn thấy là một xuống tăng rất rõ ràng trong dài hạn và vừa qua thì có một nhịp điều chỉnh tương đối rõ ràng trong tháng 9 để hình thành đà tăng giá và đúng từ nhịp đó đến bây giờ là tăng từ vùng 59 60 đến bây giờ là 74 thì tính euro đó khoảng là uh, ờ, 20 phần trăm rồi và cái xu hướng này vẫn đang tiếp diễn thì mọi người hoàn toàn follow cái xu hướng này để mọi người đầu cơ giá mà kiếm được lợi nhuận còn đối với về định giá của IPA thì hiện tại là mình mình chưa có kiểm tra về thông tin cơ bản nhiều nên mình không có thông tin về định giá của doanh nghiệp này được nhưng ít ra là cổ phiếu này uh, theo nhìn biết thì đang sở hữu khá nhiều khá nhiều cổ phiếu VND và dẫn đến là đà của VND vẫn tiếp diễn thì IPA sẽ còn hấp dẫn và một thông tin là trong quý 3 vừa rồi thì VND đã uh, tăng thị phần lên và chiếm giữ uh, top 3 top 3 thị phần uh, giao dịch thô xe thì đó là một tin tích cực thì nó cũng có ảnh hưởng đến những cổ đông mà đang nắm giữ cổ phiếu Vindi thì trong đó có IPA thì chia xin chia sẻ như thế Vâng Ờ, nhà đầu tư Quốc Thanh ạ, có câu hỏi về nhận định cho các cổ phiếu nhà Đà Nẵng và GEX ạ. Nhà Đà Nẵng thực ra là cái kênh giá của nó nó nó có xu hướng nó có xu hướng nhưng mà nó không phải là một xuống mạnh nó có xu hướng nhưng không phải là xuống mạnh và các trạng thái kênh giá của nó nếu mọi người để ý là nó có những cái cái gọi là cái biên cái biên độ dao động, dao động từng từng cái trading range một ví dụ đây là cái hộp lên đây sẽ là một cái hộp nữa đây này sẽ một cái hộp nữa và nó cứ hộp chồng hộp như vậy rồi một yếu tố nữa mà có thể là để ý là nếu mà check về cơ bản của doanh nghiệp thì doanh nghiệp đúng rất tốt là hoạt động kinh doanh tạo ra kết quả rất là hấp dẫn nhưng cái triển vọng tiếp theo thường cái doanh bất động sản sẽ là phải gối đầu phát triển cái dự án đất thì đối với doanh nghiệp NDN thì cái dự án đó các thông tin về dự án đất hoặc là theo đánh giá của những tổ chuyên môn đó, thì họ chia sẻ lại với mình thì là cái bất lợi của NDN là các dự án gối đầu tiếp theo đang thấp đang thấp so với tiềm năng nên là dẫn đến là cái cái mức độ mà hấp dẫn nhà đầu tư trong dài hạn của NDN hiện tại đang là là không cao không cao nên là mọi người phải thận trọng trường hợp đó khi giao dịch cổ phiếu NDN còn đối với trạng thái ngắn hạn của NDN thì mình nghĩ là cái này chỉ là swing giao dịch biên độ thôi giao theo biên độ và cổ phiếu đến giờ vẫn giao dịch theo biên độ thì đối vùng giá này thì không hấp dẫn nữa không hấp dẫn cho bạn giao dịch theo biên độ rồi còn đối với cổ phiếu GETS thì mình chỉ xin phép là bình luận theo xu hướng thôi nhé chứ GETS thì mình mình mình không có tìm hiểu nhiều về holding của GETS và đối với trạng thái của GETS thì đang là thành cái do tăng giá trong dài hạn ở trong ngắn hạn đó, thì giá hoàn toàn là các bạn sẽ thấy là khi mình vẽ như vậy này. đây là một cân giá của GEX và một cân giá ở trên nữa thì các bạn thấy là đây là giá đang bật lên từ vùng hỗ trợ thì mọi người cứ follow cái cân giá này để mọi người có thể giao dịch theo biên độ của cái GEX tại vì GEX không phải là một cổ phiếu có xuống tăng giá mạnh và một điều yếu tố nữa mà phải, cần phải lưu ý là cái mức độ biến động của GEX thực sự là không ấn tượng không ấn tượng mà thuộc nhóm là biến động yếu trên thị trường nên mọi người được ừ, nếu mà ai mà mà giao dịch đầu cơ của phiếu GEX thì thực sự là nên đi tìm kiếm những cơ hội khác nó sẽ dễ dàng hơn còn đối với những ai mà thực sự hiểu cái phong cách giao dịch này thì các bạn mới kiếm được lợi nhuận từ cổ phiếu GEX thôi tóm lại đây là một xu hướng tăng nhưng mà tăng mức độ trung bình yếu và nó có biên độ dao động như vậy Dạ vâng, em xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Văn về uh, phân tích về cổ phiếu GEX và cổ phiếu nhà Đà Nẵng ạ. Ờ, các anh chị có câu hỏi thì mình có thể uh, uh, đánh vào phần chat ở đây và và chuyên gia sẽ giúp anh chị giải, giải đáp các câu hỏi của mình ạ. Ví dụ hôm nay thì nó có một số cổ phiếu mà mà tăng giá lên. Ví dụ mình sẽ chia sẻ mọi người khi mình chạy hệ thống này ví dụ ở đây có như là uh, uh, ACV này, ACV ngành liên quan đến ngành ờ, ngành ờ, hàng không nè ACV đang hồi phục nè tại vì ACV có hai cái lợi thế là lợi thế từ việc là sẽ uh, là chủ đầu tư của dự án uh, uh, sân bay Long Thành cộng với lại sự hồi phục của nhóm ngành liên quan đến ngành hàng không trong giai đoạn sau Covid thì đúng là ngành hàng không uh, là ngành bị thiệt hại nặng nề nhất uh, trong đợt Covid diễn ra Ờ, và Việt Nam đã chấp nhận thay đổi chiến lược là Zero Covid thành việc là sống chung với Covid rồi nên chắc chắn ngành hàng không và cái việc đi lại từ uh, các chuyến bay nó sẽ được khơi thông trở lại và giúp đó giúp cho ngành hàng không nói chung và ACV nói riêng sẽ là qua cái giai đoạn khó khăn và ACV có thêm một thông tin tích cực riêng nữa là sẽ bắt đầu là đầu tư cho dự án sân bay Long Thành thì cái này nó sẽ là nguồn thúc đẩy cho cái đà tăng giá trong trung hạn của ACV sẽ hình thành nên mọi người có thể lưu lưu tâm cái ACV Dạ vâng ạ. À, nhà đầu tư cũng uh, tiếp tục cái chủ đề bất động sản ạ. Thì uh, em thấy ở đây có hai nhà đầu tư là muốn uh, có câu hỏi về ờ, một số cổ phiếu bất động sản như là uh, chiều nắm giữ của Vinhomes hay là uh, IJC ạ. IJC hả? Vinhome. Vinhome thì thực ra là mọi người thấy ở đây là Vinhome thì đây là một cạn đây là một cạn và đây đang là tiến đến vùng cạn của nó tiếp theo là vùng 81 vùng 81 thì hoàn toàn là vùng này là có thể quan sát nhưng mà họ là trạng thái xấu nhất của Vinhome nó nó qua chưa nó qua rồi trạng thái xấu nhất của Vinhome nó qua rồi là vùng dưới đây thì trạng thái mà giảm á, là các bạn vẽ đơn giản các bạn vẽ như vậy đây là giảm giá mạnh nhất của Vinhome qua rồi thì trạng thái này có thể là trạng thái là uh, swing theo biên độ thì các bạn chờ cái đỉnh này hình thành đến đâu thì các bạn biết được là, là ở biên độ nó vừa là ờ, khi mà swing theo biên độ thì nó sẽ chờ một cái kịch bản là nó tích lũy đủ lâu để nó thành một cái đà tăng tiếp theo thì đây là cái do hấp dẫn trong việc là đầu tư dài hạn của Vinhome tại vì khi nó hết đà giảm rồi thì nó đi ngang và tăng lên thôi động lực nó đến từ đâu động lực nó đến từ nó sẽ vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong 2021 và 2022 và trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam đang định giá rất là rẻ về số tài chính của Vinhome thì ở trong các buổi tọa đàm đầu tư của bên trung tâm tư vấn đầu tư thì có chia sẻ rồi và được đánh giá là Vinhome trong doanh nghiệp là có hệ số đánh giá cực kỳ cao trên thị trường cực kỳ cao trên thị trường và trong nhóm bất động sản luôn nên nhớ là đây là một cơ hội đầu tư tuyệt vời rồi ờ, đối cổ phiếu tiếp theo là Vinhome rồi cổ phiếu gì nữa nhỉ? EC. E vâng đúng rồi. EEC thực ra chỉ là đầu cơ thôi nha mọi người và mình có nói mọi người là đây là cổ phiếu đầu cơ theo biên độ và đối với cổ phiếu mà đầu cơ trong kênh sideways này tốt nhất mọi người đừng nên giao dịch mọi người hay đi kiếm những cổ phiếu nó khác xuống tăng giá rõ ràng hơn ví dụ như là SC ví dụ IDC ví dụ KBC rồi GVR các kiểu đây là những cổ phiếu nó hình thành xuống tăng giá và việc của mọi người là là hãy đi theo những cổ phiếu tăng giá như vậy để để tối hóa được cái dòng vốn đầu tư của mình Dạ vâng. Ờ, nhà đầu tư cũng có câu hỏi cho anh Vân về uh, phân tích thêm cho cổ phiếu PVS ạ. Nhóm dầu khí thì uh, đây là vùng cản nè. mình có vẽ sẵn trong những buổi livestream trước thì đang mình chạm cản về điều chỉnh xuống. Uh, ờ, BVD cũng như vậy luôn. BVD cũng là chạm cản nè. cản chéo và điều chỉnh xuống thì nó hoàn toàn phù hợp. Rồi uh, với nhóm khí ví dụ gas đi, gas thì các bạn sẽ thấy một vấn đề là cổ phiếu là vừa có một đà tăng giá mạnh xong thì với việc là hạ nhiệt uh, nguồn cung uh, từ Nga cung cấp khí đốt cho uh, châu Âu thì dẫn đến là khí giá đốt thì đang giảm trở lại tất nhiên cái là một một hiện tượng giảm nhiệt trở lại nhưng mà về bản chất thì nó sẽ vẫn duy trì đà tăng của nhóm khí đốt thì hoàn toàn các bạn có thể chờ một cổ phiếu ga điều chỉnh lại quanh đâu đó rồi nó sẽ hình thành lại một nhịp tăng nữa thì về bản chất ấy, các bạn sẽ thấy một yếu tố này là ga đang hình thành chu kỳ giá tăng mới trong dài hạn rồi đây là bắt đầu hình thành chu kỳ giá tăng mới trong dài hạn và hoàn toàn các bạn có thể follow cái chu kỳ giá tăng mới này để bạn đầu tư thành công được đây là mới là điểm khởi đầu thôi cái chu kỳ nó có thể tăng giá lên 120 140 là điều bình thường nên việc của mình là cứ follow cái đà tăng này của gas dạ vâng Ờ, cùng ờ, với cả ngành dầu khí gas thì còn ờ, có mã cổ phiếu CNG thì anh Văn đánh giá về kỹ thuật của cổ phiếu CNG như thế nào? CNG đang điều chỉnh, đà tăng vừa rồi tăng khá mạnh và nó bị ảnh hưởng bởi việc là trong ngày hôm qua giá khí đốt giảm mạnh nên dẫn đến cổ phiếu cũng bị tâm lý và giảm khá nhiều. Uh, thanh khoản cũng lớn và việc của mình là nên lưu ý cái vùng điều chỉnh nào có thể xảy ra để mình uh, xác định vùng hỗ trợ đó để mình giao dịch theo xu hướng thôi cái này đã hình thành xuống rồi tiếp theo là chờ vùng hỗ trợ để mà mua hình thành đà theo xu hướng thôi vâng ờ, tiếp tục là câu hỏi về cổ phiếu BVH ờ, với điểm vào của BVH cũng như là khả năng cầm dài hạn thì anh Văn có thể đưa ra đánh giá không ạ khi mà nói BVH thì ta phải nói đến việc là nhóm bảo hiểm nhóm bảo hiểm thì sẽ liên quan đến quy định an toàn vốn vừa mới ban hành trong thời gian qua rồi khi mà đưa ra quy định về an toàn vốn thì nó liên quan đến câu chuyện là các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải thoái vốn sẽ phải sẽ phải thoái vốn hoặc là tăng vốn lên thì ở đây sẽ có là trong nhóm bảo hiểm sẽ có những doanh nghiệp đang đà tăng giá mạnh mẽ ví dụ như ID ờ, BMI Bảo Minh rồi liên quan đến MIG hôm nay MIG đang tăng giá hôm nay MIG tăng giá rồi liên quan đến việc là BVI vừa đang được uh, tập đoàn uh, nước ngoài đã mua tỷ trọng cao rồi BVI rồi đến là PIC đó cũng đang thành xuống xuống có thể không mạnh nhưng mà vẫn có thành xuống thì mình chuyển qua là BVH thì sao BVH đang bắt đầu hình thành xuống đang bắt đầu nếu mà mình bật một khung tháng thì mình thấy là chưa có gì đâu nhưng mà khung ngày thì hình thức là mới bắt đầu thôi và cái đà này sẽ không mạnh vậy quy BVH chỉ là đầu cơ ngắn hạn còn cái việc tiếp theo của BVH là sẽ phải tìm hiểu kỹ thông tin là nó có thoái vốn hay không nó có thoái vốn hay không rồi cái thoái vốn nó định giá bao nhiêu như thế nào chỉ một tiếp theo là sao thì cái này hoàn toàn là trạng thái bị động của nhà đầu tư nên là mọi người khi giao, khi giao dịch thì nên quan tâm đến xung lớn hơn nếu các bạn quan tâm xung lớn thì các bạn nên follow những cây rõ ràng như BMI hoặc là MIG để bạn follow theo xuống nó sẽ nhẹ nhàng hơn và cái này cũng có thông tin về các vùng giá thoái vốn luôn nó cũng khá cao thì đối với cái này thì cái đà nó lực cầu đang mạnh hơn cung nên nhìn thành xu hướng hướng tăng còn BVH thì nó chưa rõ ràng lắm đó anh chia sẻ như thế không dạ vâng à, do thời lượng chương trình có hạn nên em sẽ phép nhận một câu hỏi cuối cùng đó là câu hỏi của nhà đầu tư Quốc Thanh nhận định cho ba cổ phiếu ở ba ngành khác nhau thứ nhất là SMC ngành thép thứ hai là Dabaco ngành chăn nuôi và thứ ba là DRC và GVR cho cao su ạ à, đối với Dabaco thì ờ, mình có chia sẻ thật sự là nhóm ngành này á, cái hiệu suất hiệu quả hoạt động kinh doanh nó không còn tốt như năm 2020 nữa và đây là cổ phiếu không thích hợp đầu tư và chu kỳ của ngành cũng là đi xuống nên dẫn đến là tốt nhất là các bạn đừng nên giao dịch và đầu cơ cổ phiếu này tại vì cái, cái gọi là bức tranh lớn xu thế nó không còn là coi như Dabaco là loại ra nếu các bạn đang nắm giữ hãy chờ giá để bỏ bán rồi đối với trường hợp là SMC thì ngành ngành uh, kim loại sản xuất kim loại vẫn đang tăng vẫn tăng giá ví dụ các bạn ngó NKG vẫn là chu kỳ tăng giá các bạn ngó Hợp Phát vẫn tăng giá thì SMC vẫn đang tăng giá thì các bạn sẽ xác định ở ờ, à, đây là một nhóm cổ phiếu vẫn đang có kết quả nhân rất tốt trong quý 3 và xuống giá vẫn đang tăng thì việc của bạn là hãy tập trung vào những nhóm ngành như vậy để các bạn tập trung giao dịch thì đó là đó là giúp cho bạn tối đa hóa lợi nhuận khi đầu cơ khi giao dịch dẫn đến là ok MC vẫn rất tốt việc của bạn là follow nó đầu cơ nó ở các nhịp thích hợp để bạn kiếm được lợi nhuận rồi ví dụ như nhóm GVR thì thực ra nó liên quan đến bất động sản bất động sản công nghiệp nhiều hơn bất động sản công nghiệp nhiều hơn và nó đang hồi phục từ vùng hỗ trợ bật lên trong một xuống tăng trong xuống tăng nó xuất phát từ đây nó từ đây trong dài hạn rồi ờ, đối với cổ phiếu như DRC DRC thì cái trend của nó khá yếu cái trend của DRC khá yếu đây mình sẽ xóa cái, mấy cái này đi DRC thì cái trend của nó khá yếu khi mà nó đang hình thành kênh xoay quay là chính hình thành kênh xoay quay là chính nên dẫn đến là